Ví dụ số 1 này. Cho hình năng trụ đứng tam giác ABC, A', B', C' có tất cả các cạnh đều bằng A. Thể tích của khối lăng trụ ABC, A', B', C' là bài toán cho chúng ta bốn đáp án. Đấy. À, hình lăng trụ đứng này, ta có hình vẽ như sau. ABC, A', B', C'. Đấy. Tất cả các cạnh đều bằng A thì ta thấy đáy của nó là tam giác à, tính à, tam giác ABC trước nhé diện tích tam giác ABC tam giác ABC là tam giác đều diện tích bằng a bình phương căn 3 trên 4 chưa à, diện tích đáy biết rồi còn chiều cao là gì chiều cao của cái hình lăng trụ đứng này chính là cạnh a a phẩy đúng không như vậy a a phẩy chính là chiều cao bằng a cái thể tích của hình lăng trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy bằng diện tích đáy nhân với chiều cao thì bằng A mũ 3 căn 3 trên 4. Này, đơn giản quá đúng không? Ở ờ, ví dụ uh, số 1 này chúng ta sẽ chọn đáp án B, A mũ 3 căn 3 trên 4.